mình cùng đến với bài 3 trong phần các số có 6 chữ số ở đây mình cùng phân tích đơn vị chục nghìn là 9 đơn vị nghìn là 6 đơn vị trăm là 3 đơn vị hàng chục là một đơn vị à, số hàng đơn vị là 5 Vậy thì mình sẽ đọc là 96.315 chín mươi sáu nghìn 315 Và tiếp theo hàng trăm, con số hàng trăm nghìn là 7 Hàng chục nghìn là 9, hàng nghìn là 6 Hàng trăm là 3, hàng chục là 1, đơn vị là 5 Mình sẽ đọc là 700 96 nghìn ba trăm mười lăm tiếp theo tương tự mình sẽ có là một trăm đến 6 nghìn ba trăm mười lăm và ở đây mình cũng có là một trăm linh sáu nghìn tám trăm hai mươi bảy